thực xin chào anh em nhá hôm nay à, à, tôi sẽ làm một cái video cho các bạn là video đi câu cá nhưng mà mình không cần phải uh, trông cần vẫn có cá đó vừa ngay lại gặp hai quả mận chín đỏ chót rồi bây giờ chúng ta sẽ đi à, lấy cần đã nhá em tôi có một ít cần rồi nhưng mà bây giờ làm thêm một vài cái nữa cần nữa đây Đấy, cần chúng ta lấy cần ngắn ngắn thôi cần dài lắm bé thôi hiệu quả rồi đây để mình cắt cần đấy nha đây nha anh em nha ừ, tôi đi lấy về một ít cần nói chung là làm cần này thì nó cũng không cần phải đẹp lắm đâu lấy ngắn ngắn thôi đấy. bé bé này thôi nhưng mà chắc là được đấy lấy cây nào chắc là được mình lấy cây nó lấy chắc thôi để cho nó khi cá nó cắn nó kéo nó không bị gãy là được đây tôi sẽ làm một cái hướng dẫn nha làm cần nha đây nha anh em nha mình lấy lưỡi câu này lưỡi câu bé thôi không cần to đâu lưỡi câu bé thì cước này cần đầu tiên anh em cứ buộc lưỡi đã anh <laughs> em cứ buộc lưỡi vào dây cước đã. chưa biết buộc dây cước bé này thì cho nó căng cái dây cước bé này thì ờ, lưỡi cước cước nó lưỡi nó bé này mình quấn ít vòng thôi cho nó căng dây vào nha không nó lại đi theo xuyên sang xuyên qua này hết xong kéo kéo giữ này kéo cho chắc vào nó sẽ được thế này kéo căng thì không sao giờ là cắt đi sao cắt đi đấy con này ừ. cắt bớt nó đi ôi cần của bố nó rồi con đấy đấy tùy thành em kiểu dạng là chỗ nào mình làm nước sâu hay nước nông thì mình làm cần dài hay cần cần ngắn đây mình sẽ cho cần ngắn tí xuống tí mình làm ngắn thôi này chắc à, sáu bảy mươi phân đấy được một cái cần tí mình uh, móc càng nhỏ càng thích bởi vì móc nhỏ thì uh, mình sâu vào rồi cá cắn nó sẽ ngậm vào nó sẽ móc dễ hơn là cái lưỡi cái lưỡi nhỏ là nó sẽ bén hơn cái lưỡi to đấy, móc vào đấy được thành một cái cần đẹp đấy, nha đây thì mình làm mấy mình cũng phải làm nhiều nhiều tí nó cắm nhiều vào càng nhiều thì càng được mình cứ kiếm nói chung là làm nhiều thì mình mất tốn công thôi nó sẽ được nhiều khả năng được cá nó sẽ cao hơn <laughs> ai thì mình làm lại nha mình vừa làm xong ờ, thêm mấy cái ờ, nữa đây mình có đây rồi đấy ờ, rồi nhá thêm mấy cái ngắn cho bé xinh xinh Đấy. giờ là mình à, đi kiếm mồi nhá đi tìm mà mồi mồi thì vào cần mình đi đào run đây là bãi để mà mình đào run Đấy. Chọn đất chuẩn bị đi cắm nha đi cắm cần ở khô này nha đấy, đi à, chung dọc các uh, bờ kinh nước có nhà khi ăn mồm ăn có vấn phiền sái cắm một cái cần đầu tiên đấy, cắm cái cần đầu tiên đây nha bạn nào không có không kiếm được con run ấy thì à, lấy con ốc nha lấy con ốc đập ốc ra mình móc vào lưỡi câu đấy đấy cho nó xuống đặt xuống này 哎呀。 kênh này nó à, câu là không cần phải trông Đấy, đi về mình phải có, có được rất nhiều loại cá các loại cá mà không phải chỉ riêng một loại cá đi thay mồi cá bé nó rỉa trước còn sáng thì cá bé nó rỉa các bạn nhé còn sáng thì cá bé nó sẽ rỉa mình phải đi thay mồi mình để qua đêm ấy, thì mình có thể được uh, có cả con lươn niếc nó ra nó ăn nó cũng dính có lần được con cá chép to cũng được chỗ à, các loại cá này. nhưng mà bạn nào không có kiếm được run ấy, tìm được con ốc đấy cho lưng chừng này thôi đấy. Mình kiếm con ốc ấy, đập ra mình cho bóc vào cũng được. tí mình sẽ ra suối to to hơn nha mắc mấy cái như đây xem suối nó sẽ to hơn hả tí mình sẽ cắm cái hậu suối nó to thì nó sẽ có nhiều loại cá hơn với lại những chỗ như thế này thì thường là nó có cá to ở lâu cái rãnh bé thì nó sẽ con to nó trú ẩn nó trú được ít hơn thường con to nó sẽ ra ngoài suối to bạn mình nó ở nó có nhiều chỗ trú hơn sát hối hận Cảm ơn mọi người đã xem video Nếu hay hãy like, share Và đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ anh em mình nhé